Bye. Vẫn ông đó Khé đấy, khé đấy ờ, Quảng cáo cái khé đấy anh nhờ Được được Bây giờ phải không thật cho in đâu ờ. Mấy nghìn thịt, mấy nghìn thịt Rồi nhá Hay hay đấy nhờ, có máy này hay đấy việc nhà nó khám khám mà mình nên nó đây ý đây nhớ sang đây nào thì gì đây như mù như vai quay quay châu hôm nay thì à, mổ trâu là con này là bao bao bao nhiêu tả đây có 140 mấy cân đấy mà anh Nguyên thịt trâu đúng không? Đó là còn à, thịt bò đúng không? còn thịt voi nữa đấy còn thịt voi nữa cả. đang chuyển về ở tây nguyên về à đang chuyển tây nguyên về à hay quá nhỉ máy bay về <laughs> thôi phía bên kia thì mấy anh em đang chuẩn bị à, làm à, chế biến những cái à, món ăn buổi chiều nay là đồng bào thái người ta sẽ ăn cố phụ ngày mai mới là cố chính đấy cố phụ là còn to hơn cố chính nha mọi người nhá theo phong tục của người thái à, cân à, từ đấy anh cân à, cho nó để mình cài cho nó dễ cho khét đấy khét đấy à. nghĩa lộ mới thôi anh người nghĩa lộ à cái này là máy mình luôn đúng không anh thành lương nghĩa lộ à thanh lương nghĩa lộ máy mắn đô À, à? anh đi làm như này thì uh, mình lấy bao tiền? Như nào? Từ xưa đến giờ vẫn làm một quả 25 nghìn mà. À một quả 25 nghìn. Cái, cái trước à. 25 nghìn mà vẫn thế vâng vâng tôi làm lên giá thì nửa trăm cái này anh anh ờ, có truyền nghề không 25 nghìn một quả nhưng bớt Hả? bớt lại là cũng không có truyền nghề cho em không có mà cái này mọi người thích học nghề thì ok đâu à. hôm nào hôm nào hôm nào cho em ờ, đi làm cho anh cái chân phụ nhá ừ, để em học hỏi đây là phó bếp trưởng nha mọi người nha là anh à, Long Quân nha đang làm món à, cái này anh giới thiệu cho mọi người nhỉ món gì nhỉ à, cái này là món lòng trâu lòng trâu này đấy dạ, cái này là lòng trâu là mình, mình à, luộc chín và bắt đầu mình thái ra để chấm địa thôi chuẩn xác rồi đấy đây là món ăn dân tộc này chính xác rồi rồi khói vẫn còn nghi ngút mọi người nhé cái này à, bộ này mà ấy thì à, chủ yếu là anh em ăn à, pịa chủ yếu người thái tháo mẹ cái chui đi thế này. Thế à? à đây thì uh, giới thiệu cho mọi người luôn biết là cái con này là rau mèo mông rau mèo nhưng mà đây là rau người đồng bào hâm mông dao này thì ờ, không phải là dao thái mà là dao chọc tiết này là mình ấy thôi chặt còn cái dao thái mà nó cái bản nó vuông vuông ấy thì mới là dao thái thì như cái anh kia đang đeo là con con con uh, dao bảo hờ mông ờ, phía bên này thì uh, mấy anh em uh, đang làm cái món này thì uh, mình uh, sẽ lên uh, phía đằng trên này để xem mấy anh em khu vực là làm chuẩn uh, dạp không dạ ôi Đấy, phía bên trong này anh em đang uh, bắt đầu là cho vào ấy rồi cái này là món gì nhá anh nhở? giò đúng không cái này mới có cái đề vào đó là hở cái hở một chút được Đâu, phía bên này là cái ờ, khu vực ờ, rạp chính Con nay là bao nhiêu mâm nhỉ? Cô phụ Hả? Cô phụ ấy Cháu biết đâu Dạ Không biết bao nhiêu mâm này Lên ờ, phía đằng trên này cho mọi người xem khu vực rạp chính này Phía bên này thì mấy chị cũng như là mấy anh là đang bắt đầu làm thịt gà thì đang thấy bên này là có món này giới thiệu cho mọi người biết Đấy, thì ờ, gà này mình mua đấy gà mua đấy mọi người nhé không phải là gà nhà cái đây là ờ, món thịt trâu ờ, của nhà cha chị nhá đấy là đấy, cái này là món ờ, lòng sách này rất là ngon luôn gan buổi chiều nay thì mọi người mới là làm cái cỗ phụ rồi mai mới là ngày chính thức mọi người nhé đây như chị nói đây người ta gọi là hòm uh, ờ, bột chòm bột chòm tay Đấy, tiếng kinh mình dịch ra là lá chanh thái đấy. có nghĩa là người phải thái nhỏ nhỏ như này ra này đấy ơi <laughs> không đúng mà chị chính xác luôn mà giang dịch thì ờ, tiếng thái là hơi bị chuẩn đấy mọi người nhá dịch ra tiếng kinh luôn giang là cũng là gốc thái mà người ta hay nói là thái kinh mông là chỗ nào mọi người hiểu <laughs> có nghĩa là người Thái lấy dao của người Kinh về xong là Thái và Mông của đồng bào Mông người Kinh cũng có Mông người Mông cũng Kinh đấy dao Thái Kinh Mông dao dao Mông đây này đấy. Ê, cái này không phải dao Mông đâu chị ạ không phải phải dao này là dao mua đây kia là cung mua đây không nhưng mà người Mông nó về nó làm lại đấy bên, ờ, bên... Ừ. ở phía bên này thì uh, em dài đang uh, làm món uh, tiết nhưng mà mình gọi là tiết tiết canh thì không không phải nhưng mà tiếng kinh gọi là tiết lụa tiếng thái là lòng lào hơi bị nhiều đấy nhờ khét đấy được của nó đấy nhìn rất ngon luôn gần đây chậu này trâu cũng to món này ờ, món gì đây anh thịt trâu xào à, thịt trâu xào thử cho nào thử miếng này còn còn còn ờ, miếng miếng nữa nóng Việt Nam ăn đây ngon đấy nhỉ ngon tuyệt rồi. đấy bây giờ còn ờ, hai ba mẻ nữa bên cạnh cái đám cưới thì ở phía bên kia mọi người có để ý là bà con đang chuẩn bị là mùa này mùa gặt đấy bà con là gánh những cái à, gánh lúa như đây kìa để cho vào cái đòn gánh đó mình gánh lên đây thì à, sau đó thì máy tuốt sẽ lên đây tuốt mà khâu chuẩn bị thì uh, cũng uh, gần xong hết rồi mọi người mai sẽ đón dâu về Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Dạ, à, bắt đầu là mọi người chuẩn bị à, bước vào ăn à, cố phụ rồi nhá mọi người nhá. Theo như sự quan sát của ban tổ chức chúng tôi đã nhận thấy sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng các cụ, các ông, các bà, các vị quan khách, các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Chúng ta là những người thân, chú rể là Thế Mốc và cô dâu là Thanh Thảo nhà trai đã có mặt tại trung đây là khu vực à, nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều thì cô dâu và chú rể đã lời cho người Thái đa số là người hay ăn cố phụ vào cái buổi chiều ngày mai mới là cỗ chính cơ. Mà cố phụ thì mọi người Vâng. hay ăn những cái món ngon nhất những vị trí châu ờ, ngồi món pia ở đây uh, ghi hình cho mọi người một chút về uh, thực đơn của chiều hôm nay nhé đây là món uh, tiết thì uh, mình hay nói là lòng uh, tiết lụa người kinh gọi là tiết lụa người thái thì uh, mình không nhớ nữa long lao long lao à long lao Vừa rồi chú rể là mà làm chung ba nó thảo Vâng, ô anh à ờ, Đưa đưa một chút rồi anh ạ ờ. Tập tính ờ, đi lại một chút để đấy, vâng Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng vỗ tay thật to để cùng chúc mừng cho chú rể Thế Mộng và Thanh Hảo sẽ trao nhau cặp nhẫn cưới Xin mời cô dâu chú rể nhận từ ban tổ chức hai đi rượu hồng và trở lại vị trí trung tâm sân khấu. Xin mời. Xin mời cô dâu và chú rể trở lại vị trí trung tâm sân khấu. Wow. Vâng Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và ngay sau đây Một nghi thức vô cùng tuyệt vời mà cô dâu chú rể dành tặng cho nhau Xin mời chú rể Thế Mộng và cô dâu Thanh Thảo Hai bạn sẽ quay mặt vào nhau Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nhau trao nhau ly rượu ra bôi Để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc trọng đại hôm nay Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị Chúng ta hãy cùng vỗ tay thật to để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể đi ạ Xin mời cảm ơn quý vị rất nhiều xin được trân trọng ông cảm ơn ông sa văn nước và đoàn triển khoa trân trọng kính mời ông bà sẽ trở lại bàn việc danh dự để cùng tiếp tục theo dõi chương trình lễ thành hôn của cô dâu và chú rể và ngay sau đây ban tổ chức tôi trân trọng kính mời vị đại diện phái đoàn họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trân trọng kính mời à, bà lúc nào à xong sàn khó con đó cuối ra đó cho nên con phú vẫn là quá ở bên trên bên trên vẫn đu vẫn là bản an tay ลูกยินลุงก็เป็นเจ้านี่วันคูวันกาว่าcả hạ lại mùa hầu đến đi bên đi pi cu nhá lắc chém nào con kim cam mát con pha mát con thì đại gia không nói là chiều mua hàm là cua hồ ngang thằng bác thằng xí thằng giống chân piang mà nó hoa quan mặt cua hàm phải xứ hà lam mất còn đang đua làm nó chính là cuối đàn ra cho nên ta nay sẽ khỏi ta mình mi nghe lúc cao cái bật thứ cực kỳ mi áo là chính ta không chân lánh sánh hung chân sử chân xó họ lưu hà tẩu để cắn tiếp bên tiếp men ta là sống khỏi cũng mi sẵn sống xuân ở lưu hà tẩu mà ở phú hà gia chờ cho bó sòn ta là nhóm luôn nhóm làn cũng bên bóng men mong hở bón phú bánh gia bảo lúc nào à ban tổ chức của tôi tạm dừng ở như này ạ à, thay mặt cho phái đoàn họ nhà gái ban tổ chức uh, xin được trân trọng uh, cảm ơn những tình cảm quý báu mà phái đoàn họ nhà trai đã đón tiếp uh, phái đoàn họ nhà gái uh, trong uh, quá trình uh, cháu thanh thảo uh, còn uh, có lớn và chỉ có khôn thì uh, rất là mong được sự uh, quan tâm uh, dạy bảo từ ờ, phái đoàn ờ, hoàng Nhật Trang đúng không ạ? Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bà rất nhiều. Và ngay sau đây trân trọng kính mời vị đại diện phái đoàn hoàng họ Nhật Trang sẽ có đôi lời phát biểu trân trọng kính mời. À, sao biết mà mẹ thì non đấy à นี่ก็มือดีเว้นจามแน่นอนตีปอตีแม่เออแต่งสาวหาเงินหาลูกพลามให้บุญมีดีใจก่อนเยอะมือไม้มือบุญบุญเป่าบุญคูบุญมือบุญซุ้มเออบุญมุ่งบุญตาบุญน้องบุญหน้า ก็เลื่อมใจใบอกต่อมหนอกก่อนยังมีปกเครื่องความมีป้าเครื่องไส้ก่าเบือนซิดมือจังสิงออกหนอกมีลูกน้อยหอยหักลูกน้อยปอใจ เออวก็ตุ่มน้ำอาพับน้ำเสือเสือเสีดีดีเสีเขียนอ่อมมะก้านอาคารมะตุ่มเออก็กินเป็ดก่อนได้กินไก่ก่อนค้ากินปลาก่อนจิ้มก็จะเป็นว่าเศร้าเป็นฝนก็จะปิ้งซ่าหาซ่าหมากปิ้งเงินหาเงินก็เสืออื่นบุญนี้กันตาเสือทาบุญนี้กันยิกกันฝนปากกาบุญนี้ตีกวงบางกองบุญนี้ตีหอยแอ้วก็ล้มไปไปก่อไปก่อมาไซลำเป็นหินตึอลูกปอลูกแม่ chiên xeo hào hành đó nó lo nó lục nó làm đó con đâu còn đâu muốn đi sang ra nè có đâu mi muốn con này cho ai nâng tặng một lúc của lan liếc ảo ải áo em đó nhà con đâu hào hành phải Thím Bắc sẽ bước lên sân khấu có những món quà yêu thương dành tặng cho hai cháu của mình. Trân trọng kính mời Thím Bắc. Kính thưa toàn thể quý vị, xin được trân trọng cảm ơn nhóm múa rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong ngày vui hạnh phúc trọng đại hôm nay một lần nữa xin phép được đỡ lời cho gia đình họ nhà trai. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng các cụ, các ông, các bà, các vị quan khách, các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, đã bất chút thời gian vàng ngọc của mình đến đây để chung vui với niềm vui chung của gia đình. Và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể.